Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Ngô Thị Sĩ phường 4, diện tích 75m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng đông, đường xe hơi, đã có sẵn móng nhà, cách trung tâm 1,5 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 1,4 tỷ đồng. Khách sạn nhà trung phường 3, diện tích 134m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường xe hơi, kết cấu, hai hầm một trệt hai lầu, 18 phòng ngủ, một sân BBQ, cách chợ Đà Lạt 1 km, gần nhà thờ con gà và các tiện ích khác. Giá 18 tỷ đồng. Đất mặt tiền đồng tâm phường 4, diện tích 104 m2 nở hậu, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường xe hơi, cách chợ Đà Lạt 1 km, gần chợ, cây xăng, trường học, khu vực sầm uất, thích hợp đầu tư kinh doanh giá 12 tỷ đồng. Nhà Nguyễn Lương bằng phường 2, diện tích 64m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường xe hơi, kết cấu, 1 trên 2 lầu 1 áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, cách chợ Đà Lạt 1 km, khu trung tâm thích hợp kinh doanh, giá 12,5 tỷ đồng. Đất Măng Linh phường 7,